Chào các bạn Chỗ này là lối ra cao tốc Sài Gòn Trung Lương Nút giao Bến Lức Yên Khánh quản lý đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương đã hết hạn hợp đồng cho nên giảm sẽ ngừng thu phí kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tại đây đi Đức Hòa đi nhánh bên phải, và đi bên Đức nhánh bên trái này đường DT824 này khá tốt lên cầu An Thạnh qua sông Bến Lức. vào thị trấn Bến Lức này đi đường võ công tồn này để ra quốc lộ 1A lức ở bên tay phải hết khu dân cư bên lức này cầu bên lức sau khi sửa chữa xong chạy rất êm nặng rất cao ở nghi ngã tư này thắng xe nên chạy rất thoải mái bên phải là cái trang liệt sĩ Long An Đây là đường DT e 833 hướng đi Tân Trung. ngoài đường học đi đêm cần phải chú ý hướng đi Tân Trung. và ấp Bình Trung, xã Nhân Thạnh Trung, thuộc thành phố Tân An, nơi rồi xin chào các bạn nhé